Xin chào anh em thì hiện nay có rất là nhiều anh em liên hệ với tôi nhờ tôi tư vấn về cái đồ chơi bầu cua đấy thì clip này tôi cũng ờ, đang chuẩn bị đi chơi nhân tiện là cũng chia sẻ với anh em cái món đồ chơi mà đang được rất là nhiều anh em quan tâm áp dụng sân chơi của mình rất hiệu quả em nhé cái đồ chơi này đấy nó sẽ giúp anh em giành được chiến thắng mà không để lại bất cứ tăng tích gì anh em có thể áp dụng ở mọi sân chơi của mình không có một cái thiết bị nào có thể dò ra phát hiện ra và áp dụng trên là lắp đĩa quân hột là của người ta lắp đĩa gì cũng được quân hột gì cũng được và anh em không cần phải chạm tay vào hột anh em nhé đấy thì cái máy này là cái máy đánh bầu cua công nghệ mới nhất hiện nay đấy, nó rất là nhỏ gọn đây em có thể dễ dàng ngụy trang vào trong người anh em nhé đấy, em có thể áp dụng vào mọi sân chơi đấy, cách chơi rất là đơn giản thôi tôi sẽ hướng dẫn anh em thì à, tôi chuẩn bị cho em là một số hộp trọ đây một cái đĩa này cái nắp hoàn toàn bình thường tôi sẽ nắp lên lấy ba hộp bất kỳ anh em nhé Đấy. lưu ý nhé nắp đĩa quân hột gì cũng được áp dụng vào mọi sân chơi không có một cái thiết bị nào có thể dò ra phát hiện ra và không cần phải luồn nắp đĩa quân hột hay cũng không cần phải chạm tay hột anh em nhé thì trên tay tôi là thanh nâm châm đây nâm châm trắng rất là hít anh em nhé em sẽ thử nâm châm cho anh em này Đấy. không hề hít nhé anh em lưu ý này nếu nó là đồ kia anh em thử nâm châm này Đấy, chắc chắn nó sẽ hít anh em nhé ok chưa Thế tôi hướng dẫn anh em xong tôi sẽ xé ba hộp ra để chứng minh em ba hộp này là hoàn toàn bình thường thì cách chơi rất là đơn giản anh em nhé em chỉ cần bật máy lên và để sát ra thịt của mình và ngồi ở vị trí một mét rưỡi đổ nặng tại sao lại ngồi vị trí một mét rưỡi đấy là cái vị trí hợp lý nhất và độ tôi đã kiểm chứng rất là nhiều rồi cái vị trí đấy đấy để nó nghe được cái âm thanh của hộp bầu cua rơi xuống đĩa phát ra để nó ghi nhớ và nó sẽ báo dung cho anh nhé thì anh em vào sân chơi này ba tiếng đầu anh em bỏ cho tôi anh em nhé tiếng nhất này đấy, gà cá tôm tiếng thứ hai này tôm nai bọc ok tiếng thứ ba này nai tôm ok đến tiếng thứ tư anh em vẫn đánh được bỏ bỏ để nó ghi nhớ cái âm thanh của một bầu cua rơi xuống đĩa phát ra đấy và tiếng thứ tư nó sẽ báo rung từng nhịp rung tương ứng với từng mặt của hột bầu cua này để em đánh em nhé như cái tiếng này đây máy báo cho ta biết là con gà anh em đánh gà thôi chắc chắn là con gà anh em ạ gà này ok thì đây là cái công nghệ mới nhất hiện nay đang được rất là nhiều anh em áp dụng vào sân chơi của mình anh em nhé em có thể mang tới bất cứ sân chơi nào và để trong người ngồi vị trí một mét rưỡi đổ lại cái vị trí nào tai anh em nghe được âm thanh của hộp bầu cua rơi xuống đĩa và ra là máy để trong người sẽ nghe được em nhé như thế này đây máy báo cho tôi biết là một con nai anh em đánh nai tôi chắc chắn là con nai anh ạ nai này ok một nai này mạnh hay sóc dài đều được nhé cái máy này nó sẽ nghe cái âm thanh cuối cùng của quân hột rơi xuống địa rồi nó sẽ báo rung cho anh anh em biết như tiếng này đây máy báo cho tôi biết là con tôm anh em đánh tôm tôi chắc chắn là con tôm anh em ạ anh em đánh trăm triệu của con tôm tôi à ok chưa một tôm này ok rất là ok anh em nhé lưu ý là lắp đĩa gì cũng được quân hột gì cũng được anh em nhé đấy rất là hiệu quả sóc xong hai ba giây là máy nó sẽ báo xong và nó báo dung cho em biết từng nhịp dung thì anh em mà quan tâm thực sự quan tâm đấy có thể liên hệ hoặc năm mang nắp địa quân hột tới trực tiếp nhà tôi tôi sẽ tư vấn và hướng dẫn cho anh em như tiếng này đây máy báo cho tôi biết được con gà khẳng định anh em chắc chắn là con gà anh em đánh 200 triệu con gà tôi đấy một gà này ok cho anh em rất là hiệu quả anh em nhé cái công nghệ này hay cái là anh em không cần phải luôn lắp địa quân hột hay không cần phải chạm tay hột và máy để chống mọi tiếng ồn giúp anh em vào sân chơi có tạc âm tiếng ồn anh em đều có thể chơi được nhé đấy như tiếng này đây máy báo tôi biết là quân nai này anh em đánh trăm triệu quân nai này đấy, khẳng định em chắc chắn là quân nai anh ạ một nai này ok nhá đấy, rất là hiệu quả anh em nhé đấy như cái tiếng này đây máy báo tôi biết là quân bò anh em anh em đánh bầu tôi máy thì rung rất êm đây đây tôi cầm tay không hề phát ra tiếng động tiếng kêu nhé cho nên anh em cứ để trong người không ai có thể phát hiện được anh em ạ đánh tiếp tục 200 triệu con con bầu cho tôi chắc chắn là có bầu anh em ạ bầu này ok chưa Đấy, rất là hiệu quả nhé thì sau đây tôi sẽ xé ba cái hộp này ra để chứng minh với em ba hộp này của tôi nó là hoàn toàn bình thường đấy, em quan tâm đấy thì có thể liên hệ tôi qua số điện thoại hiển thị trên màn hình hoặc là mang nắp đĩa quân hột của em tới trực tiếp nhà tôi để em cùng trải nghiệm cái độ hiệu quả của nó anh em nhé Đấy. Đấy, hột là hoàn toàn bình thường đây lưu ý nhé hột giấy hay hột xốp đều được hay hột làm lại đều được nhé anh em chỉ cần là để nó nghe được âm thanh của hột rơi xuống đĩa phát ra là máy nó có thể ghi nhớ từng mặt của hột bầu cua và sẽ báo dung cho em biết nhé